Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đời Dũng Tướng như phế sau Hội nghị Trung ương 6, anh Tô Lâm lại bế tắc Có thể nói trong những tháng qua, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm hết sức để được thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc Đấy là cách duy nhất ông Tô Lâm có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị sau khi hết nhiệm kỳ Mỗi người ngồi lại chiếc ghế không quá hai nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng Hầu hết các thanh củi của ông Trọng đều cảm thấy ông Tô Lâm là hung thần. Từ Đinh đa Thăng, Nguyễn Đức Trung, Trịnh Xuân Thành, Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long vân vân, át hẳn đều cảm thấy như vậy. Những người đó ngại Tô Lâm vì những người này có khả năng làm củi. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Xuân Phúc thì không dễ chút nào. Ông Phúc không phải là những người như vậy. Đây là hình ảnh, dù tận tụy phỏ tá ông Tổng, giấc mơ tứ trụ vẫn còn xa vời đối với ông Tô Lâm. Cũng có binh quyền trong tay, có công cụ điều tra và cấp cao nhất trong đảng ủng hộ. Mà ông Tô Lâm không loại được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì xem ra sức mạnh chính trị của Tô Lâm không thể so với những người này cho được. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 chính là cơ hội lớn nhất để ông Tô Lâm làm nên việc lớn bởi vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đều là những đại án mà vợ ông Chủ tịch Phúc có chút dính líu. Và hiện nay vụ án đang được ông Tổng Bí Thư đẩy mạnh về mặt đảng và về mặt pháp luật. Vậy ông Tô Lâm không thể làm gì được là vì sao? Câu hỏi đang được đặt ra. Có một số người thì đánh giá rằng nếu Hội nghị Trung ương 6 mà ông Tô Lâm không thể làm gì được ông Nguyễn Xuân Phúc thì những hội nghị trung ương sau cũng khó mà bứng ông Phúc cho được. Muốn bứng ông Phúc thì phải moi ra những sai phạm lớn và hiện nay bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc bị điều tra thì rất có thể bà sẽ thu mình không dám làm những điều tương tự như thế. Mà một khi người nhà của ông Phúc thu mình thì điều đó cũng có nghĩa là với việc cơ hội trong Tô Lâm cũng bị hẹp dần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn sừng sững như thách thức ông Tổng và ông Tô Lâm. Người tiền nhiệm của ông Tô Lâm là ông Trần Đại Quang. Khi đại hội 12 năm 2016, ông Quang 60 tuổi và làm Bộ trưởng Bộ Công an một nhiệm kỳ. Vậy mà lúc đó ông Quang lại vào được tứ trụ mà không nhờ ai nâng đỡ. Điều đáng nói là ông Quang không hợp với ông Trọng và ông cũng vào tứ trụ. Trong khi đó Tô Lâm ngồi lại chiếc ghế bộ trưởng ở nhiệm kỳ thứ hai mà vẫn không thể vào được tứ trụ mặc dù 5 lần 7 lượt ông cố nỗ lực. Ông Tô Lâm đời thì dũng tướng lẫy lừng nhưng vào nhóm tứ trụ ông như một đứa trẻ con trước cước bồ lão đầu óc già dặn. Không biết sắp tới ông Tô Lâm sẽ nhờ ông Tổng dùng luật chơi gì để cứu lấy sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, chứ nếu dùng luật của Đảng và pháp luật để xem như không ăn thua. Không phải ai cũng nắm binh quyền cũng có sức mạnh trên chính trường. Làm chính trị là phải lôi kéo vây cánh, phải thâm hiểm, phải biết gài bẫy đủ thứ và biết ném đá, giấu tay. Tuy ông Tô Lâm biết rất nhiều chiêu trò như thế vì ông lớn lên từ ngành an ninh của Đảng Cộng sản. Mặc dù vậy, đấy là ông gài con mồi đã muốn chạy trốn và tránh né ông. Còn đây là những con người họ có đầu hơn hẳn đầu của ông, thì những chiêu thức ông Tô Lâm đã học e là không thể áp dụng. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang và được tứ trụ nhưng ông Tô Lâm thì lại không. Cũng có người nhận xét rằng ông Trần Đại Quang ra vẻ là người biết làm chính trị hơn ông Tô Lâm. Trần Đại Quang rất tàn ác nhưng hành động khéo léo chứ không lộ liễu đặc biệt là các hành động xây dựng hình ảnh. Ông Quang không dạy dột làm những điều như Tô Lâm làm bao giờ. Và đó là lý do vì sao trong đảng, ông Quang được nhiều người sự ủng hộ hơn và ông đã lên chiếc ghế chủ tịch nước bất chấp sự không ủng hộ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Còn ông Tô Lâm thì lại khác, gần như ông rất bất cẩn trong việc xây dựng hình ảnh và chính ông cũng mất uy tín trong đảng nghiêm trọng. Cho dù ông được ông Tổng ủng hộ nhưng đến giờ này ông Tô Lâm